mừng khai trương ngập tràn ưu đãi, mời quý khách tới ngay cửa hàng thực phẩm sạch Happy Farm 262 Hoàng Công Chất từ ngày 26 tháng 3 đến hết ngày 28 tháng 3. Cá hồi Na Uy giảm từ 685.000 đồng 1 kg còn 620.000 đồng 1 kg. Chuối sạch v giảm từ 26.000 đồng 1 kg còn 20.000 đồng 1 kg. Dưa hấu Sài Gòn giảm từ 25.000 đồng 1 kg còn 19.000 đồng 1 kg. Chả mực cô vân tươi ngon thương hạng Giảm giá từ 465.000 đồng 1 kg còn 445.000 đồng 1 kg. Chả cá Thác Lác Linh Khánh đặc sản miền Tây sông nước giảm giá từ 360.000 đồng 1 kg còn 320.000 đồng 1 kg. Đặc biệt chỉ trong 3 ngày khai trương, giảm giá 10% các mặt hàng thịt sạch tươi sống. ưu đãi cực sốc tặng ngày 3 bìa đậu mơ cho hóa đơn 200.000 đồng. Tặng ngay một bó rau ăn lá trồng theo công nghệ Việt Gáp cho hóa đơn từ 250.000 đồng. Và còn nhiều ưu đãi tại cửa hàng. Happy Farm luôn nhận đặt hàng và miễn phí giao hàng cho quý khách. Kính mời quý khách tới tham quan và mua sắm tại cửa hàng Happy Farm 262 Hoàng Công Chất, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại 0965 924 262. Rất mong được phục vụ quý khách.